sau khi mà băng à, tuyết nó đã tan xong được uh, một ngày thì uh, Giang cũng tranh thủ là lên trên này để uh, giúp chị Chua với lại là tiếp tục làm con đường ấy các anh chị ạ thì uh, nhà chị Chua thì cũng anh chị biết rồi là cái uh, trước mà Giang vào nó hơi bị hẹp một chút đấy thì uh, hôm nay thì mình lên trên này để uh, đi xem là chỗ chị là để xem làm cái nền nhà chỗ nào để nó rộng rộng hơn một chút này mình làm cho chị Đấy, các bác anh chị có thể nhìn thấy là nhà chị Chua là cái nhà bé bé đây, nhà cũ của chị đấy nhá Đấy à, gần với cái con đường à, nhỏ nhỏ đất đây, đỏ đây Thì à, đây là nhà căn nhà cũ, nền cũ Thì nó ở bên này nó có, một cái vực ấy Nó rất là nguy hiểm nên là mình cũng tính toán là à, làm cho chị ở chỗ khác Nên nhà nó cao hơn, nó rộng hơn một chút Thế mình cũng đang bảo máy xúc vào làm rồi ở phía đằng trên kia để tìm cái vị trí mới làm cho chị kim chỉ này là vị trí ờ, nhà cũ của chị nhá của anh chị nhá và giang cũng nhận thêm được của dạ, chị hoa trần hà nội là thêm một triệu đồng nữa cho cho chị chua ủng hộ chị chua để uh, làm lại chị cái căn nhà và thứ hai là của anh ờ, trần anh dũng ở thành phố bắc ninh gửi cho chị chua là 500 ngàn đồng đấy cả trước nữa mình uh, tổng nhận là 4 triệu rưỡi và mình cũng đã mua cái lượt đầu tiên là mua cho chị là hết uh, 900 còn hơn 3 triệu mấy của anh chị ạ Đấy, từ vị ờ, trí ờ, mà Giang đang đứng này của anh chị có thể nhìn thấy xa xa phía là nhà chị Chua nhà trước kia nhá nhà cũ cũ nhỏ nhỏ ờ, kia kìa thì mình sẽ đi men theo con đường này vòng qua đây và lên lên đây thì uh, vị trí này thì uh, máy xúc đang bắt đầu vào đào cái uh, móng nhà san cái nền nhà cho uh, chị chùa các anh chị nhá sẽ nhà chị sau này sẽ giúp làm ở đây này vị trí ờ, dưới này hiện tại thì ờ, thời tiết khá là lạnh trên này là khá là lạnh cỏ xanh xanh này à, đây rồi. Ugh phía đường dưới này thì ờ, cũng anh chị nhá là cái vị trí mà nhà chị chua là máy xúc sẽ sang nền ở vị trí dưới này đó này thì ờ, đi qua cái ờ, vườn rau hàng xóm thôi còn đất của chua đấy là ở dưới này mình xa nó cũng chỉ vừa vừa làm hai gian gì đó các anh chị ạ này thì bà con là mùa đông là thu hoạch ngô thì uh, cũng đã thu hoạch hết rồi còn cũng được vài bắp nữa thôi các anh chị sau khi mà ấy là tan tiết xong thì à, nó chỉ là bầu trời nó còn sáng sáng một chút nhưng hôm trước là tuyết nhiều rất là lạnh video trước thì các anh chị xem biết rồi thì uh, chắc uh, cũng phải mất hết một, à, một buổi chiều nay thì may ra thì uh, mới san được cái nền nhà của chị chưa nhé cô bác chị nhá Đó, nếu cô bác chị nào muốn ủng hộ thêm cho chị để có thể có một căn nhà nhỏ nhỏ hai gian để chị sinh hoạt tốt hơn đấy thì có thể là đóng góp và cho chị là liên lạc cho gian nhé thì cũng có thời gian là với hiện tại thì mình cũng đang phải làm đường kết hợp làm cầu nữa mấy chị ạ đâm ra là mình phải về để à, để tiếp tục à, à, theo dõi bà con làm đường đến đâu và làm cầu đến đâu để, để tiếp tục ghi hình cho mọi người là cùng theo dõi nhé đây là nhà chị chua đấy nhá các anh chị nhá còn con đường của mình là một cầu mình là qua ở phía quả đồi bên kia cũng thuộc uh, cái xã này thôi nhưng mà lại bản khác nhau các anh chị nhá Đó.